em về em nhớ lời về em về em nhớ nuôi người đường xa tương này vỡ làm ba biết rằng sản tác đâu làm về đâu cho nên trong dạ em sầu người thương em nhớ cho đâu muốn lòng ai làm cái nướng lìa ong thì kim lìa tử cho tầm xa tơ ai làm cái đấy thì như đấy thương đây nhớ bao giờ cho ngươi vâng, thì, thì, thì, thì, thì, thì, thì, thì,

lửa biết ý ờ, rằng lặng lặng chung bằng như tàn tác

tình tình này cho ờ, chim ờ, tình ờ, tình chim xong bên lìa tổ mà này cũng có à, cho tầm cho tầm là rằng năm bạn ý thương tình tình thương song bên em nhớ mà này cũng có à, bao giờ bao giờ cho vâng. nguội à, tình vâng.